xin kính chào quý anh chị và các bạn thân mến à, thì à, như à, thường ngày thì buổi sáng thì chúng tôi đi à, đi ra ngoài bên đó để à, dưới đó đó để bắt tôm thì à, hôm nay em quay video này để chia sẻ cho đến à, đến quý anh chị xem em bắt tôm như thế nào rồi mời quý anh chị và các bạn đi theo em đi bơi xuồng đi xuống đó để à, tổ tôm nha Đó, à, sáng ra bắt được như tên với hai cua. chưa? Thấy cua cà mau chưa?